giờ thử định à, định địa chỉ cho một con lái xe chuẩn xe bật đầu cân ví dụ như bây giờ ta chưa nhấn cái phím canh clip mà chúng ta định địa chỉ cho nó thử à, nhấn phím số 4 address tám tám tám tám nhập mã tám tám tám tám enter phân không phân không là định địa chỉ nó cũng ná ná như cái bên đầu DS1 kia enter rồi enter một một d 02 n 02 có nghĩa là một là chuẩn lót xe là chuẩn c số 2 là chuẩn ơ một là chuẩn c 02 là địa chỉ hiện tại của con lót cell và số 02 chớp chớp này là chúng ta muốn thay đổi nó địa chỉ bao nhiêu thì cũng thay đổi ví dụ cũng thay đổi là 03 đi không 3 enter đó giờ là con lái xe hiện tại là đã chuyển sang là số 03 đó định địa chỉ nó đơn giản thôi